Cô chào các em trường tiểu học Phạm Văn Chí Hôm nay các em học bài luyện từ và câu dấu gạch ngang của tuần 23 Bây giờ cô và các em tìm hiểu nội dung của bài học này nhé Phần 1 nhận xét Tìm những câu có dấu gạch ngang trong các đoạn văn sau và nêu tác dụng của dấu gạch ngang Câu A Thấy tôi sáng đến gần Ông hỏi tôi Cháu con ai? Thưa ông Cháu là con ông Thư Bây giờ Các em hãy tìm cho cô Trong đoạn văn này Những câu nào có dấu gạch ngang Để xem các em có tìm được câu có dấu gạch ngang giống đáp án của cô không nào Cô có dấu gạch ngang Cô sẽ gạch dưới để các em nhìn rõ hơn nhé Câu thứ nhất Cháu con ai? Câu thứ hai Thưa ông, cháu là con ông Thư Vậy dấu gạch ngang này có tác dụng gì? Vì các em biết không, dấu gạch ngang này là đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật Mà nhân vật thứ nhất là của ông khách nhân vật thứ hai là cậu bé trong đối thoại bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp theo qua câu b con cá sấu này màu da xám ngét như da cây bần gai lưng mọc chừng ba đốt ngón tay trông dễ sợ cái đuôi dài bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công đã bị trói xiết vào bên mạng sườn bây giờ các em hãy tìm cho cô câu có dấu gạch ngang trong đoạn văn này. Câu có dấu gạch ngang là Cái đuôi dài, bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công đã bị trói xiết vào bên mạng sườn. Dấu gạch ngang này có tác dụng gì? Dấu gạch ngang này là đánh dấu phần chú thích về cái đuôi dài của con cá sấu trong đoạn văn. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu qua câu C. Để quạt điện được bền, người dùng nên thực hiện các biện pháp sau đây. Trước khi bật quạt, đặt quạt nơi chắc chắn, để chân quạt tiếp xúc đều với nền. Khi điện đã vào quạt, tránh để cánh quạt bị vướng víu quạt không quay được sẽ làm nóng chảy cuộn dây trong quạt. Hàng năm, chai dầu mỡ vào ổ trục, bộ phận điều khiển hướng quay của quạt, nhưng không nên tra quá nhiều, vì dầu mỡ sẽ chảy vào trong làm hỏng dây bên trong quạt. Khi không dùng, cắt quạt vào nơi khô, mát, sạch sẽ, ít bụi bặm. Bây giờ các em sẽ tìm cho cô những câu có dấu gạch ngang trong đoạn văn này nhé. Câu có dấu gạch ngang trong đoạn văn này là Câu thứ nhất Trước khi bật quạt cho đến là tiếp xúc đều với nền Câu thứ hai Khi điện đảo vào quạt cho đến dây trong quạt Câu thứ ba Hàng năm cho đến là bên trong quạt Câu thứ tư Khi không dùng cho đến ít bụi bặm Vậy những câu có dấu gạch ngang này có tác dụng gì những câu có dấu gạch ngang trong đoạn văn này là liệt kê các biện pháp cần thiết để bảo quản quạt điện được bền. Vậy, các em hãy nhắc lại cho cô biết trong mỗi đoạn văn trên dấu gạch ngang có tác dụng gì? Đó cũng chính là nội dung cần ghi nhớ của bài học ngày hôm nay. Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu một Chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại 2. Phần chú thích 3. Các ý trong một đoạn liệt kê Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập Câu 1 Nêu những câu có dấu gạch ngang trong mẫu chuyện quà tặng cha và nêu tác dụng của mỗi dấu. Thì đoạn văn à, thứ nhất, các em sẽ đọc và tìm cho cô những câu có dấu gạch ngang. Muốn tìm đúng, các em hãy quan sát, thấy câu nào có dấu gạch ngang phía trước chính là câu chúng ta cần tìm. Sau đó, các em hãy nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong đoạn văn mình vừa tìm được nhé đây là đoạn thứ hai và đoạn thứ ba sau khi các em làm xong bài tập 1 thì chúng ta sẽ sang qua bài tập số 2 viết đoạn văn kể lại một cuộc nói chuyện giữa bố với em hoặc là mẹ với em về tình hình học tập của em trong tuần qua trong đó có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu các câu đối thoại và đánh dấu phần chú thích. Sau đây, cô sẽ cho các em một ví dụ. Phần ví dụ này các em sẽ tham khảo, rồi lấy vở ra, làm cho cô bài 1, bài 2, phần luyện tập vào vở nhé. Cô chúc các em học thật tốt. Cô chào các em. Hẹn gặp lại các em bài học sau nhé.